và qua phần trò chơi vừa rồi qua phần kết luận vừa rồi các con đã hiểu được cách sử dụng dấu chấm dấu chấm than và dấu chấm hỏi rồi còn chần chừ gì nữa chúng ta hãy cùng nhau vào phần luyện tập với các bài tập nào bài tập số 1 yêu cầu các con ngắt đoạn văn thành 4 câu và viết lại cho đúng đoạn văn của cô sẽ không có dấu câu và các con sẽ có nhiệm vụ là hãy đọc thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ và ngắt đoạn văn của cô thành 4 câu. Sau đó hãy viết lại cho đúng chính tả. Nào, đoạn văn của chúng ta là gì nhỉ? Trời mưa to, Hòa quên mang áo mưa, Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình, đôi bạn vui vẻ ra về để đọc được hết đoạn văn này mà không có dấu câu thật là khó cô đã phải lấy hơi rất là dài và khi đọc thì cô sẽ cố gắng đọc bằng hết sau đó mới nghỉ đấy con ạ chính vì vậy cô mong muốn các con hãy ngắt đoạn văn này thành những câu để cho cô có thể ngắt nghỉ đọc dễ hơn nhé cô sẽ dành cho các con 2 phút để hoàn thành bài tập này xin mời các con nhấn nút tạm dừng và 2 phút bắt đầu nào. 2 phút đã hết rồi. Các con đã ngắt được đoạn văn của cô thành 4 câu chưa? Chúng ta cùng đối chiếu bài làm của các con với đáp án của cô nào. Đầu tiên, cô có câu trời mưa to. À, câu này nói về thời tiết đúng không? Và khi đọc trời mưa to các con đã hiểu được hết ý nghĩa trọn vẹn của câu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ điền dấu chấm thôi.